thì đây mình sẽ điểm lại kết quả ngay bây giờ nhé thì giải đặc biệt thì hôm nay ra 49 nhất to thì ra 03 rồi với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đầu năm bị câm rồi cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có một năm và 68 thì ngày hôm nay nổ rất là tưng bừng rực rỡ với ba nháy lô cái lô cặp thì ngày hôm nay uh, có cặp 0990 này 1221 và cặp 4774 nữa đó đặc biệt thì ra 49 rồi à, thì cũng như mọi ngày thôi mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé thì ngày hôm nay cũng buồn khi mà mình uh, cũng rất là xin lỗi các bạn bởi vì mình cũng đã chưa đưa các bạn được về bờ ở trên video nhưng mà ờ, đối với Zalo thì ngày hôm nay thì lại là một ngày tưng bừng rực rỡ các bạn nhé lại tiếp tục ăn lô đọc thủ lô VIP 93 nhé đối với các thành viên ở nhóm tứ nương của mình những bạn nào đã tin tưởng để vào nhóm thì ngày hôm nay lại tiếp tục với cái cầu lô ăn thông đó là 93 nhé đấy à, cái ngày hôm trước thì chúng ta ăn trọn vẹn ba nháy lô này và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ăn đọc thủ lô của các bạn nhé đây mình sẽ mở lại cái nhật ký Zalo cho các bạn xem đây những bạn đã kịp thời vào nhóm của mình tin tưởng mình à, đã được mình dìu dắt vào bờ rất là an toàn đó những bạn mà mới vào thì đang vào bờ rất là an toàn và những bạn là thành viên ở nhóm tương đương của mình cũ rồi thì các bạn đang leo lên đỉnh núi cắm cò rồi các bạn nhé đó các bạn đã lên cảm ơn mình rất là nhiều đấy mình cũng đang rất là vui bởi vì mình đã à, dẫn dắt các thành viên ở nhóm tương đương của mình về bờ một cách ngoạn mục rồi đấy và ngày mai thì mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các bạn lấy số về bờ nhá đó ngày mai thì mình vẫn đang có những cái cầu uh, lô cầu đề rất là đẹp để cho các bạn lấy số tham khảo vì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là hay là à, đang xa bờ thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194 mình xin nhắc lại là 0963236194 đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ, tứ nương của mình thì bởi vì sao mà mình khuyên các bạn lên vào Zalo lấy số bởi vì ở Zalo thì mình sẽ có rất là nhiều thời gian soi cầu này mình sẽ có thời gian từ sau giờ quay hôm nay tận buổi chiều mai mình sẽ soi xét sàng lọc được ra những con số nó là những con số kín nhá thì nó cái khả năng giam số không có thì nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video rất là nhiều thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm tin tưởng vào mình nhá đó à, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai cho các bạn tham khảo ở trên video thì hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ cắt được cái cầu đen ở trên video để ngày mai chúng ta sẽ à, về bờ an toàn với cả đề cả lô các bạn nhé thì à, ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 1 và chạm 5 độc thủ đề 151 và bạch vip là 2552 giờ đề rút gọn thì sẽ có 010 131 171 181 191 050 252 353 565 575 đó thì trên đây mình đã soi cho các bạn cái cầu kèo và những cái con số rất là đẹp rồi này các bạn mà thực sự thích những con số này mà các bạn trùng màu với mình thì các bạn chơi nhé